Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường tuần từ 13 cho đến 18 tháng 9 ờ, năm 2020, 2021. Như quý biết đó, thì tuần qua một tuần xuống giá của vàng. Cái xu hướng bán tuần trước của chúng ta khá là chính xác. Tuần qua thì cầu vàng của chúng ta đã giảm xuống à, mức thấp nhất là chạm đến 82 trước khi đóng cửa 87 tuần qua là tuần ờ, cậu vàng giảm hơn 40 đô cũng gọi là một tuần khá mạnh cái việc chúng ta canh bán ở cái vùng uh, ờ, 3233 tuần trước và kết quả tuần này chốt lời nó rất là rực rỡ thôi không có vấn đề gì cả tuần qua thì cậu vàng của chúng ta là có 4 phiên giảm một phiên xen giữa một phiên tăng nhẹ ờ, điều này phù hợp với chỉ số DI à, phục hồi tuần trước chúng ta cũng nhận định đấy chỉ số DXY về quanh 92 là sẽ phục hồi thôi 918 919 phục hồi và thực tế DXY có 3 phiên 4 phiên tăng một phiên giảm nhẹ xu hướng chung của tuần tới thì như thế nào trước hết thì chúng ta phải biết là tuần qua là một tuần không có thông tin do vậy cậu vàng biến động hoàn toàn theo kỹ thuật tôi đã nói rồi và thông tin cuối tuần là thông tin PPI chỉ số giá sản xuất thì PPI tuần qua lại tăng mạnh hơn kỳ vọng nhé. À, ờ, kỳ vọng PPI tăng 0,6 và Core PPI tăng 0,5 nhưng thực tế tăng 0,7 và 0,6. PPI là chỉ số giá sản xuất. Chúng ta biết chỉ số PPI nó là chỉ báo dự báo sớm cái xu hướng đường đi của giá. Thực chất thì rất ít người để ý đến chỉ số PPI. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là khi chỉ số giá sản xuất tăng thì sớm muộn nó sẽ nó sẽ phản ánh lên cái giá hàng hóa đầu ra PPI là đầu vào các bạn nhé sẽ phản ánh lên hàng hóa đầu ra và đầu A kết quả cuối cùng là CPI chúng ta biết CPI là đo lường chỉ số giá quá khứ PPI là chỉ báo giá dự kiến tương lai các bạn hiểu là như vậy do vậy cái chỉ số PPI tăng điều này đồng nghĩa việc CPI sẽ tiếp tục tăng trong nhiều tháng tới các bạn lưu ý thế tất nhiên là cái mức độ tăng của nó nó sẽ khác nhau các bạn nhé mức độ tăng có thể PPI tăng nhiều mà CPI tăng ít cái này vì bộ phận cấu thành của hai cái ờ, chỉ số đó nó khác nhau chỉ số ờ, CPI thì nó có nhiều cái ờ, mặt hàng mà nó không không không không có tỷ trọng giống như PPI nhưng tiêu chung lại thì mỗi khi PPI tăng thì theo sau là CPI nhiều khả năng tăng tất nhiên là nó phải tăng nhiều nhé còn nếu nó tăng ít thì nhiều khả năng cái điều chỉnh giá sản xuất nó tăng ít thì cái ờ, giá bán đầu vào chưa chắc đã tăng nhưng với mức PPI tăng liên tục như hiện nay đây, chúng ta có thể xem ờ, chart của PPI đấy tăng liên tục và cao nhiều tháng nay nó rất phù hợp với việc CPI tăng cao trong nhiều tháng trước đó này chúng ta có thể nhìn thấy có một giai đoạn rất là dài chỉ số PPI gần như là đi ngang Đấy, tháng tăng tháng giảm hoặc là tăng nó rất là nhẹ tăng cao chỉ lên 0,3 0,4 sau lại quay đầu thì do vậy cái nó không ảnh hưởng nhiều chỉ số PPI CPI nhưng trong ờ, đây kể từ đầu năm nay chỉ số PPI tăng rất là mạnh chúng ta nhìn thấy đấy liên tục tăng ở mức là 0,8 đến 1% thì điều này nó kéo chỉ số lạm phát CPI tăng theo rất là mạnh Đó. trước đây chỉ số PPI tăng rất là thấp chúng ta nhìn đa phần ở mức là 0,2 0,3 do vậy cái nó không kéo chỉ số CPI tăng cao theo do vậy chúng ta có thể nhìn thấy cái biểu đồ tương quan của PPI hiện nay đang tăng rất là mạnh mà tăng liên tục nhiều tháng nhé chúng ta nhớ lại là PPI cũng có một thời kỳ tăng rất mạnh đây là thời kỳ trước khủng hoảng này 206 208 này cũng có những cái tháng tăng rất mạnh đó. sau đó đến khi khủng hoảng thì chỉ số PPI giảm rất là sâu Do vậy, hiện nay chỉ số PPI cũng đang ở cái giai đoạn tăng rất là mạnh và tăng liền mạch nhiều tháng, không như giai đoạn 207, 207 nữa là tăng đứt đoạn các bạn nhé. PPI cứ tăng 2 3 tháng mạnh sau đó lại giảm 1 2 tháng, sau đó mới tăng. Đợt này PPI tăng liên tục. Tăng từ đầu năm đến giờ. Do vậy cái yếu tố lạm phát nó là khá rõ ràng chứ nó không phải là ờ, tạm thời như Fed nhận định đâu. Chủ tịch Fed thì vẫn ờ, nói với trường phái gọi là ôn hòa là lạm phát tạm thời và tuần tới tâm điểm của chúng ta chính là chỉ số lạm phát. Tuần trước thì giá hòa thuần biến theo kỹ thuật vì không có thông tin, nhưng tuần này có hai thông tin quan trọng. Đó là chỉ số lạm phát CPI vào ờ, thứ ba 7 giờ 30 ngày thứ ba và chỉ số doanh số bán lẻ vào thứ sáu à thứ năm như vậy tuần này thông tin sẽ giải đều nhé ừ, quan trọng nhất là từ thứ ba thứ tư và thứ năm đó sẽ là ba ngày có thông tin quan trọng do vậy nhiều khả năng tuần này thứ hai do không có thông tin quan trọng giá sẽ biến động theo kỹ thuật nhưng thứ ba thì cái thông tin CPI ra giá sẽ biến động mạnh đấy và nó sẽ có thời gian để phản ánh cái ờ, thông tin này trong ngày thứ tư đến ngày thứ năm lại sẽ tiếp tục có thông tin về doanh số bán lẻ và ngày thứ sáu sẽ phản ánh cái thông tin về à ngày thứ sáu sẽ phản ánh cái thông tin về ờ, doanh số bán lẻ này như vậy tuần tới chúng ta chỉ có một ngày thứ hai là sẽ giao dịch khá là ảm đạm theo kỹ thuật từ ngày thứ ba đến ngày thứ sáu giá sẽ biến động khá mạnh theo những thông tin được công bố trong tuần do vậy chúng ta giao dịch tuần tới là hết sức cẩn thận đó là xét dưới góc độ thông tin xét về chỉ số DXY chỉ số DXY chỉ số đô la index thì sau khi đô la index test về vùng giá 918 tuần trước thì nhiều khả năng tuần này tuần này chỉ số DXY sẽ sẽ có xu hướng là tiếp tục tăng giá thôi cá nhân tôi thì nhìn ra là chỉ số DG e sẽ tiếp tục tăng giá và hướng đến cái vùng giá 932 đô la sẽ mạnh lên à, nếu uh, ờ, CPI tiếp tục tăng và doanh số bán lẻ tốt thì điều này nó sẽ kỳ vọng là giới đầu tư sẽ kỳ vọng là Fed sẽ bắt đầu công bố cái chính sách cắt giảm QE vào cuộc họp giữa tuần sau do vậy điều này cũng sẽ ủng hộ cho đô la index tăng Hiện nay thì ờ, giới chuyên gia đang nhận định là CPI sẽ tăng ở mức là 0,3% đối với core CPI và 0,4% đối với CPI. À, ờ, nếu với mức tăng này thì CPI nó vẫn sẽ giữ ở mức khá là cao, vẫn là tầm 5,4-5,5%, vượt rất xa kỳ vọng trên dưới 2% của Fed. Cũng như core CPI khi tăng ở mức 0,3% thì nó cũng đưa core CPI là ở mức 3,6-3,7% cũng vượt rất là xa so với mức kỳ vọng của Fed thôi và kéo dài nhiều tháng liền. Có lẽ Fed sẽ phải sớm thay đổi cái quan điểm là lạm phát tạm thời vào cuối năm nay. Cá nhân tôi thì vẫn kỳ vọng là Fed sẽ sớm nâng lãi suất, có thể đợt nâng lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra năm 2022 cơ, chứ không phải tận 2023 đâu. Nhưng mà đó là dự kiến cá nhân thôi. Và chúng ta chờ đợi xem, chúng ta tiếp tục chờ đợi những à, thông tin kinh tế từ giờ đến cuối năm lúc đó sẽ có cái nhìn nó chính xác hơn. À, với cái xu hướng chỉ số DXY e sẽ tiếp tục tăng giá thì nhiều khả năng uh, cậu vàng sẽ tiếp tục điều chỉnh và các cặp tiền tệ gắn với ờ, đô la index sẽ giảm giá tuần tới đó vậy xu hướng chính của chúng ta là đối với vàng chúng ta sẽ canh bán còn đối với các cặp tiền tệ thì chúng ta sẽ canh ờ, cũng canh bán nhé xu hướng chính của chúng ta tuần tới là canh bán toàn diện trên tất cả mọi mặt trận uh, tôi sẽ phân tích chi tiết về cậu vàng uh, đối với uh, giá vàng hiện đây như tôi nói cái giao cắt MA uh, 50 và MA 200 giao cắt vàng nó đã xuất hiện nhưng có một điều là hiện nay cả MA 200 và MA 50 đều đi ngang do vậy nhiều khả năng nó sẽ tạo ra một cái giai đoạn là sideways biên độ rộng đối với cậu vàng trước khi tìm được xu hướng mới Đấy. Ờ, nếu hai đường MA này cắt ngược lên thì cậu vàng sẽ đi lên ngược lại nếu nó dốc bẻ dốc xuống thì lúc đó do vậy xu hướng hiện tại cậu vàng cá nhân tôi đánh giá cậu vàng sẽ đi ngang quanh cái vùng kháng cự trên đó là 183x hỗ trợ dưới là 175x do vậy cậu vàng sẽ đi trong biên này và chúng ta sẽ giao dịch là canh trong biên này thôi à, tuần tới nhé à, ờ, nếu cậu vàng điều chỉnh trở lên vùng 803 805 đây sẽ là khu vực chúng ta canh bán nhé chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá vượt qua 810 đó. ngược lại chúng ta sẽ canh mua khi cậu vàng điều chỉnh về vùng 5x chúng ta tùy theo thị trường thôi à, điểm hỗ trợ của nó đang nằm ở 57 thì như vậy nó có thể lệch sai số 23 đô chúng ta sẽ canh mua tại vùng đó chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá vàng phá qua 10 giá tức là phá qua vùng 47 thì chúng ta dừng lỗ nhé mục tiêu thì điểm cân bằng của cậu vàng vẫn đang là ở cái khu vực uh, quanh 1800 này đó. cá nhân tôi đánh giá cậu vàng sẽ giao dựng con lắc quanh vùng 1800 do vậy chúng ta nên xuống dưới chúng ta mua lên lên trên chúng ta bán xuống sẽ mất một hai tuần khi nào cái xu thế này bị phá vỡ tất nhiên đây là đang theo kỹ thuật với những cái chỉ số hiện tại nhé còn nếu thông tin tuần tới mà khi thông tin CPI và thông tin doanh số bán lẻ ra và thị trường có phản ứng mạnh mà nó vượt qua khỏi biên này thì hoàn toàn xu thế nó có thể khác thì lúc đó chúng ta dừng lỗ rồi cá nhân tôi không đánh giá cao cái kịch bản đó và tôi nghĩ là nếu để phá được cái xu thế đi ngang này thì nhiều khả năng chúng ta phải chờ biên bản của FOMC nếu Fed có công bố là cắt giảm QE thì lúc đó nó sẽ phá còn nếu không có thể nó vẫn tiếp tục đi trong biên độ này để chờ đợi những thông tin mạnh hơn hoặc là khi kỹ thuật nó có những cái chỉ báo nó rõ ràng hơn đó là đối ứng cộng vàng đối với các cặp tiền tệ thì đối với giá dầu nhé ờ, giá dầu đây tôi sẽ phân tích các cặp tiền tệ trước khi đi vào giá dầu đối với các cặp tiền tệ thì đối với đồng ờ, USD CAD thì xu hướng nó sẽ phục hồi khi đô la tăng lên do vậy đối với đồng USD CAD chúng ta sẽ canh mua lên nhé chúng ta sẽ canh mua lên theo cái chen hỗ trợ này như vậy tuần tới chúng ta sẽ canh mua lên nếu đồng này điều chỉnh về quanh vùng 1.2520 2530 chúng ta mua dừng lỗ qua cái đáy này 1.2570 nhá 2470 Và chúng ta dừng lỗ 50 pip còn chốt lời tầm 150 pip đối với đồng USD Canada tức là USD tăng giá Canada giảm giá đối đồng euro thì chúng ta cũng canh bán nhé euro sẽ giảm giá so với USD à, tuần trước chúng ta kỳ vọng euro lên trở lại 1.9 thì trăm thì không lên rồi tuần tới khả năng chúng ta chỉ canh lại được cái đỉnh hồi này thôi 1.1850 chúng ta sẽ canh bán tại đây dùng lỗ qua cái đỉnh 1.9 kia tức là 1 9010 ờ, thì chúng ta dừng lỗ cho dừng lỗ 60 pip chốt lời cho 50 pip cho tôi xuống đầu AU chúng ta canh bán nhé chúng ta sẽ canh bán quanh cái khu vực 0.7410 ờ, chúng ta dùng lỗ quan đến hôm trước đây 0.7470 chốt lời thì chúng ta chốt lời ở phía đáy như dưới này 0.7150 đối với đồng bảng thì chúng ta cũng canh bán chúng ta canh bán quanh khu vực 0. Uh, 1.3890 3900 chúng ta dừng lỗ thôi 60 pip còn chốt lời 300 pip nhé, thì bảng nó sẽ biến động mạnh đối với đồng uh, yên đồng uh, bảng trên yên thì tuần trước chúng ta khớp lệnh rồi chúng ta khớp ở 152.6 rồi chúng ta tiếp tục giữ lại thôi chúng ta có thể rời dừng lỗ về trên cái đỉnh hôm trước thôi 152.8 còn chúng ta tiếp tục giữ lại chờ giờ giá xuống trở lại 150 5 đồng bảng trên New Zealand thì chúng ta đang nhìn thấy là đồng bảng trên New Zealand sẽ phục hồi Đó, điều này đồng nghĩa với việc đồng New Zealand sẽ đi xuống và đồng bảng đi lên do vậy đồng bảng trên New Zealand chúng ta canh mua nhé à, hôm trước tôi nhìn thấy cái xu phục hồi của nó vì trên chart tuần của nó nó cũng có tín hiệu do vậy đồng bảng trên New Zealand này thì chúng ta sẽ canh mua thôi Đó. chúng ta sẽ canh mua nếu đồng bảng trên New Zealand quay về vùng 1.9400 thì chúng ta mua nhé chúng ta dừng lỗ 60 pip và chốt lời 200 đến 300 pip cho tôi nhé đó là về các cặp tiền tệ còn đối với ờ, giá dầu thì giá dầu vẫn đang tiếp tục trong xu hướng giảm thôi nhưng mà với cái việc tuần trước giá dầu ờ, đan sen đi ngang là một tuần tăng giá nhẹ thì tôi kỳ vọng tuần tới giá dầu hoàn toàn có thể test trở lại cái vùng giá 71 70 năm 71 trước khi quay đầu do vậy xu hướng chính của chúng ta tuần tới vẫn là canh bán nhé chúng ta canh bán quanh vùng giá 71 cộng trừ 0.3 giá chúng ta dừng lỗ khi giá vượt qua 72 năm còn chốt lời chúng ta sẽ ngắn nhất là hướng đến vùng giá 675 xa hơn thì tôi kỳ vọng giá dầu sẽ quay trở về vùng giá 62 và 58 cơ do vậy bán ở vùng giá 71 năm này 71 cộng trừ cũng khá là hợp lý đối với chỉ số chứng khoán Mỹ nhé thì chúng ta biết là khi nhịp giảm ở đợt tháng 6 ờ, thì chỉ số Dow Jones đã gãy chen tăng nhưng sau đó chỉ số Dow Jones lại tiếp tục test trở lại được khu vực đỉnh 356 còn vượt đỉnh ấy không phải test lại nhưng chúng ta nhìn nhé tuy đường giá vượt đỉnh nhưng mà vẫn hoàn toàn nằm dưới cái trend tăng được thiết lập từ ờ, đợt dịch Covid 20 tháng 3. Do vậy, nhiều khả năng là chỉ số Dow. Bên cạnh đó thì tuần vừa qua, chỉ số Dow Jones của chúng ta xuống trọn một tuần, 4 phiên liên tiếp xuống và đã break out khỏi cái ờ, nêm giảm giá này rồi, nêm ờ, đảo chiều. Do vậy, rất nhiều khả năng là chỉ số Dow Jones là chính thức xác nhận sẽ giảm giá do vậy chúng ta hoàn toàn có thể canh bán được chỉ số Dow Jones trong tuần tới chúng ta canh bán khi nào khi giá test trở lại cái cạnh trên cái cạnh nêm vừa phá đây nhé ờ, cái khu vực test của nó tùy theo phiên trong tuần thôi nhưng nhiều khả năng nó sẽ rơi ở đâu đó quanh 352 ờ, 353 chúng ta có thể bán tại đây chúng ta dừng lỗ trên cái đỉnh 356 đây tức là dừng lỗ khoảng 1% Đấy, bán 352 353 dừng lỗ 356 trên 1%, 35650 đúng hơn. Ngược lại là chúng ta sẽ chốt lời thì ngắn nhất chúng ta sẽ hướng đến cái ờ, khu vực 333. Tức là chúng ta dừng lỗ tầm 3400 ờ, giá, 400 giá, chốt lời tầm 2000 giá. Còn xa hơn thì chúng ta cứ giữ thôi. Nếu một khi nó đã vào downtrend thì nó sẽ rơi rất là mạnh đấy, rơi nhiều tuần đấy chứ không phải là đơn giản đâu. Nhưng ngắn hạn trước mắt thì chúng ta cứ hướng đến cái vùng 333 ờ, này Dow Jones tương tự chỉ số Dow Jones thì chỉ số uh, Nasdaq Nasdaq thì khỏe hơn Dow Jones các bạn nhé tuần qua Nasdaq mới bắt đầu xuất hiện dấu hiệu là có cam đến đảo chiều tuy nhiên nó chưa rõ ràng lắm Đó. tuần qua tuy bốn phiên giảm nhưng nó giảm khá là nhẹ Nasdaq thì chưa rõ lắm chúng ta nên chờ thêm tín hiệu tuần tới ừ, xác nhận thêm một cây nến giảm nữa thì nó sẽ rõ ràng hơn chỉ số S&P 500 thì cái tín hiệu đảo chiều nó rõ hơn nó xuất hiện cặp đến đảo chiều tuy nhiên trước đó thì cũng có lần đôi lần nó xuất hiện cặp đến đảo chiều sau chút tục tăng gần nhất là đây chúng ta nhìn thấy cặp đến đảo chiều gần nhất ở cái ờ, đợt tháng tháng 6 sau đó nó lại tiếp tục tăng lập đỉnh do vậy có lẽ chúng ta cần xác nhận thêm một cây nến giảm một tuần giảm nữa nó sẽ chính thức xác nhận là gãy trên tăng lúc đó sẽ vào bán xong hoặc nếu các bạn ờ, chúng ta đón đỉnh thì chúng ta cũng có thể bán dựa chỉ số SP500 chúng ta sẽ canh nếu giá hồi lên trở lại gần đỉnh đây à, ờ, 4520 thì chúng ta bán chúng ta dừng lỗ qua đỉnh thôi 4550 4560 Đấy, chúng ta dừng lỗ thì cũng rơi khoảng 1% phần trăm thôi 40 giá 30 giá chưa đến 1% phần trăm nếu các bạn đón sớm còn nếu các bạn không muốn đón thì chúng ta hoàn toàn chờ thôi không sao cả điểm dừng lỗ xa hơn nhưng ngược lại thì xác suất bị cắt lỗ nó thấp hơn đó là đối với ờ, chứng khoán thế giới còn đối với chứng khoán Việt Nam thì VN-Index tuần qua là một tuần đi ngang Đấy, chúng ta có đan sen à, ờ, một phiên cuối tuần ờ, tăng nhẹ hai phiên tăng hai phiên giảm gần như là một nến đi ngang trong tuần có lẽ là VN-Index của chúng ta đang chờ đợi cái thông tin mới về cái đại dịch và việc mở cửa lại nền kinh tế thì như chúng ta biết ạ, nhiều khả năng là sau ngày 15 thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu mở cửa một phần nền kinh tế và nới lỏng hơn các biện pháp giãn cách và Hà Nội thì có lẽ là sau ngày 21 thì chúng ta sẽ mở cửa toàn bộ thôi vì dịch bệnh Hà Nội thì hiện nay mỗi ngày chỉ có mấy chục ờ, người ca nhiễm bệnh thôi và có thể nó sẽ giảm trong thời gian tới khi lượng vaccine được tiêm cho toàn dân do vậy nhiều khả năng ờ, trong một hai tuần tới cá nhân tôi thì đánh giá là vn index sẽ có một nhịp tăng nhá đó, sẽ tăng trước mắt là hướng đến cái đỉnh là 1380 tôi thì tôi đánh giá có thể test được cái đường trendline ở giữa cái kênh giá này đâu đó quanh nghìn tư cộng trừ sau đó thì sẽ điều chỉnh đi xuống và nhiều khả năng sau nhịp tăng cuối cùng test lại nghìn tư này thì vn index sẽ chính thức uh, test trend một lần cuối ở đâu đó khu vực một nghìn ba trăm sau đó chính thức lao dốc thôi do vậy ta nhìn thấy là viên đất hiện nay là đã xuống dưới nửa trên của kênh giá rồi trong giai đoạn tăng thì chúng ta nhìn viên đất của chúng ta hoàn toàn nằm ở nửa trên kênh giá tuy nhiên từ nhịp giảm tháng 7 hiện nay thì viên đất hoàn toàn nằm nửa dưới kênh giá việc có test lại nhìn tư thì vẫn là ở dưới nửa dưới kênh giá thôi nó đang củng cố xu hướng giảm giá do vậy ờ, quý vị ờ, nếu các đang cầm hàng thì chúng ta lưu ý cái nhịp phục hồi khi mở cửa kinh tế có thể dòng tiền quay trở lại và dòng tiền quay trở lại lúc đó không phải để chúng ta mua đâu nhé đấy chính là cơ hội giá lên để chúng ta bán đấy các bạn ờ, nào đang cầm hàng có lời rồi nên chốt lời thôi đây là tôi đang nói về thị trường chung nhé còn từng mã cổ phiếu riêng lẻ tôi không tính bởi vì khi thị trường giảm thì 80 số mã cổ phiếu giảm theo thị trường nhưng vẫn còn 20% số phiếu cổ phiếu tăng do vậy ờ, ngoài việc chúng ta xem thị trường chung thì chúng ta còn phải xem các mã nữa nếu bạn nào giỏi bắt sóng ngược thì ờ, chúng ta hoàn toàn có thể canh những má có chát đẹp mua lên không sao cả và kết quả kinh doanh tốt nó hoàn toàn có thể đi ngược thị trường 100 mã thì 20 mã đi ngược trên thị trường chúng ta có gần 2.000 mã thì nó cũng có tầm đâu đó 3 400 mã vẫn sẽ tăng giá khi thị trường giảm đấy là chuyện bình thường đó là đối với ờ, chỉ số chứng khoán còn đối với tiền điện tử tiền điện tử thì chúng ta biết BTC rồi cái nhịp ờ, tôi dự kiến lên tầm 51 545 BTC quay đầu giảm ờ, BTC có đi cao hơn một chút thực tế lên được 528 trước khi quay đợt nhưng mà nó giảm rất xứng đáng thôi từ 528 giảm xuống 43 ngàn rất là mạnh mẽ 10.000 giá BTC hiện nay thì có khá nhiều ờ, cái nhận định trái chiều của các chuyên gia có những chuyên gia thì tiếp tục nhận định BTC nhịp điều chỉnh này là điều chỉnh đến lên Đấy. Ờ, có nhiều người thì theo trường phái phân tích kỹ thuật thì xác định là BTC sóng này là sóng hồi cá nhân tôi cũng theo trường phân tích kỹ thuật và tôi cũng nhận định là sóng này là sóng hồi thôi BTC gần như cái đỉnh 53.000 này là sẽ là đỉnh của năm đỉnh của đợt này rồi và sau đó sẽ hồi lằng nhằng rồi đi xuống thôi bây giờ BTC sẽ có hai khả năng trong tuần tới cái khả năng đầu tiên là BTC sẽ hồi trở lại vùng giá 49 50 ngàn thấp hơn sau đó sẽ đi xuống hướng đến vùng giá 41 và 38 ngàn khả năng thứ hai là BTC sẽ đi xuống luôn cái vùng 41 ờ, ngàn hoặc là xa hơn là 38 ngàn sau đó sẽ phục hồi trở lại khu vực 46 ờ, ngàn rồi sau đó sẽ đi xuống với hai cái khả năng này thì rõ ràng chúng ta sẽ có hai cái kịch bản khác nhau nếu kịch bản BTC hồi lên vùng 4950 ngàn chúng ta sẽ canh bán nhé chúng ta sẽ dừng lỗ tầm 1.500 giá vượt qua 50 ngàn tức là 51 năm còn mục tiêu của chúng ta vẫn hướng về vùng giá 41 ngàn xa hơn 38 ngàn trường ngược lại nếu BTC giảm xuống thì chúng ta canh tín hiệu đảo chiều tại hai cái khu vực hỗ trợ là 41 ngàn hoặc là 38 ngàn 200 đây khi mà có tín hiệu đảo chiều trên cái nến H1 hoặc H4 thì chúng ta vào mua và chúng ta dừng lỗ dưới cái đáy 1.000 giá nhé dưới cái đáy vừa tạo xong 1.000 giá còn mục tiêu chúng ta sẽ hướng đến tăng trở lại vùng giá 45 463 đó. đó còn tất nhiên là ở vùng giá hiện tại 45 46 ngàn thì cá nhân tôi khuyến nghị là không giao dịch gì cả vùng này đang là vùng giá lưỡng tính không biết là nó sẽ hồi lên hay là đi xuống ngoài BTC thì ETH tôi đánh giá ETH đang hình thành mô hình hai đỉnh và sau khi hình thành mô hình hai đỉnh này thì ETH sẽ lao dốc xuống thôi Đấy. do vậy cái xác suất để ETH vượt lên nữa thì nó không cao đâu và có nhiều chuyên gia thì nhận định rồi ETH sẽ bước của chu kỳ tăng rồi 8 ngàn 10 ngàn nhưng tôi không đánh giá cao cái xác suất đấy cá nhân tôi thì tôi đánh giá là ETH có đỉnh rồi bây giờ có mô hình hai đỉnh rồi do vậy nếu hồi thì sẽ hồi theo BTC thôi nếu trường hợp cao ETH có thể hồi trở lại vùng giá 3.700 đây là khu vực chúng ta có thể bán chúng ta dừng lỗ qua 3.900 còn chốt lời thì hướng về MA200 đây 2.500 như vậy chúng ta dừng lỗ 200 giá và chốt lời tầm 1.200 giá tỷ lệ nó rất là cao đó, đó là về thị trường tiền điện tử đó là toàn bộ cái ờ, nhận định phân tích thị trường ờ, tài chính tiền tệ chứng khoán dầu vàng forex và tiền điện tử quỹ đầu tư một tuần giao dịch thành công